mua cho con heo đất mẹ mua cho con heo đất i o i o ngày hôm nay em vui lắm cầm heo trên tay em ngắm i o i o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn i o i o đất hai trăm mỗi ngày Mẹ mua cho con heo đất Mẹ mua cho con heo đất Y o y o Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngắm Y o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn e o e o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cám, heo chỉ cầm em bé trên tay âu oh, ơ oh. em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đang dành cho heo em lì xì heo đắt hai trăm mỗi ngày cho con heo đất i o i o ngày hôm nay em vui lắm cầm heo trên tay em ngắm i o i o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn i o i o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cơm heo chỉ cần em bé trên tay ồ ơ em không thể mua kem em không thể mua bánh em đây dành cho heo em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày Mẹ mua cho con heo đất Mẹ mua cho con heo đất Y o y o Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn e o e o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cám heo chỉ cầm em bé trên tay ồ oh, ơ em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đang dành cho heo em lì xì heo đắt hai trăm mỗi ngày Mẹ mua cho con heo đất i o i o Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngắm i o i o Làm sao cho heo mau lớn Làm sao cho heo mau lớn i o i o cho heo mau lớn Mẹ mua cho con heo đất e o e o Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngắm e o e o Làm sao cho heo mau lớn Làm sao cho heo mau lớn e o e o Mẹ mẹ mua mua cho cho con con heo heo heo đất, đất, e e o o. Ngày hôm nay em vui lắm, cầm trên tay em ngắm sao cho heo mau lớn i o i o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cám heo chỉ cầm em bé trên tay âu oh, ơ oh. em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đang dành cho heo em lì xì heo đắt hai trăm mỗi ngày Mẹ mua cho con heo đất i o i o Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngắm i o i o Làm sao cho heo mau lớn Làm sao cho heo mau lớn i o i o Heo không đòi ăn cơm Heo không đòi ăn cơm Heo chỉ cần em bé trên tay âu oh, ơ oh. Em không thể mua kem Em không thể mua bánh Em đây dành cho heo Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày cho heo mau lớn y o y o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cơm heo chỉ cầm em bé trên tay ồ oh, ơ oh. em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đang dành cho heo em lì xì heo đắt hai trăm mỗi ngày